15 tháng 4 nha anh em là ngày thứ bảy thì à, hiện tại trên bảng xếp hạng của ngoại hạng Anh à, ngoại hạng Anh á, thì anh em cũng thấy thằng Newcastle đang đứng ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng và có 56 điểm sau 29 vòng đấu. Thì anh em thấy nếu mà trong cái thành tích của thằng à, Newcastle thì nó đang có một cái thành tích rất là tốt trong cái mùa giải 2022-2023 này luôn nha anh em. Thì anh em thấy thằng Newcastle nó đang đứng vị trí thứ ba nè, top 4 là thằng MU và top 5 là thằng Tottenham. Trong khi đó thằng Aston Villa cũng đang có một cái vị trí rất là tốt trong cái mùa này là Aston Villa đang đứng cái vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và có 47 điểm sau 30 à, vòng đấu thì um, anh em thấy uh, trong mùa này thằng Brighton đang đứng vị trí top 7 và thằng Liver đang đứng vị trí top 8 thì um, thằng Newcastle nó đang có một cái vị trí rất là tốt, rất là an toàn để mùa sau Newcastle có thể uh, vào dự cúp C1 nha anh em. Thì mình sẽ tiến vào cái thành tích mà gần nhất của hai đội. Thì anh em thấy bên phía đội chủ nhà là Aston Villa nếu mà tính trong cái chuỗi uh, 7 trận gần đây nhất thì Aston Villa đã thắng 6 trận và để hòa trước West Ham một trận thì anh em thấy cái phong độ của thằng Aston Villa trong những trận gần đây cũng rất là tốt nha. Còn trong khi đó thằng Newcastle thì anh em thấy Newcastle trong 5 trận gần nhất thì Newcastle đã thắng liền hết 5 trận là thắng trước Brentford, thắng trước West Ham, thắng trước MU, thắng trước Nottingham Forest và thắng trước thằng à, Wolverhampton thì nói chung thằng à, Newcastle nó đang có một cái phong độ tốt cực kỳ trong cái mùa giải này luôn nha anh em nếu mà anh em nào đã nằm những cái mã kèo mà Newcastle thì đó tới giờ thì anh em chưa có lỗ luôn nếu mà anh em nằm kèo Newcastle thì anh em thấy bên thằng Aston Villa cũng không kém cạnh gì thằng Newcastle trong khi đó Aston Villa đã thắng 6 trận liền và để qua một trận à, còn thành tích chơi trên sân nhà của thằng Aston Villa thì anh em thấy Aston Villa chơi trên sân nhà trong 5 trận gần nhất thì cũng đã thắng 3 và để thua 2. Còn thành tích chơi trên sân khách của thằng à, Newcastle anh em cũng thấy thắng 3 và thua 2 và để hòa một trước thằng Bournemouth nè. Thì phong độ của hai thằng này nó cũng dán giống như là 5 năm với nhau nha anh em. Nhưng mà trong lịch sử đối đầu thì anh em thấy trong cái trận lượt đi của thằng à, ngoại hạng Anh á thì anh em thấy thằng Newcastle ăn thằng Aston Villa với cái tỷ số là 4-0. Thì trước đó nữa mùa giải 2021-2022 thì Newcastle có ăn thằng Aston Villa trên lượt về với cái tỷ số là 1-0. Thì anh em thấy trong cái lượt đi mà thằng Newcastle nó ăn với cái tỷ số rất là nhiều như vậy thì mình sẽ tiến vào trong cái lượt đi cho tất cả anh em xem luôn. Thì anh em thấy trong lượt đi à, là thằng Newcastle được đội chủ nhà chấp với cái mã kèo là 0,75 và trận đó hiệp 1 là Newcastle đã ăn 1-0 và hiệp 2 Newcastle ăn thêm bao bàn nữa là 4-0 nha anh em thì anh em thấy trong cái trận đó như có show tung vào với cái đội hình là 433 Aston Villa chơi với sơ đồ là 4231 thì anh em thấy um, hai cái đội hình này nó khác biệt nhau nha anh em thì hai này gặp nhau chỉ đúng có hai thẻ vàng vào phút thứ 45 và phút 65 thôi nha anh em thì trong trận đó anh em quan trọng anh em nên nhấn mạnh là anh em xem rõ cái góc trong cái trận đó là chỉ có 5 quả góc ấy ba quả góc thôi nha anh em thì trong trận đó góc nó chỉ có ba không nghiêng về phía Newcastle thôi thì anh em thấy trong trận đó góc rất là ít thì anh em có thể đầu tư những cái mã xỉu góc trong những cái trận đấu như thế này được nha thì à, anh em thấy nếu mà những cái trận trước đó nó đã tỷ số cực kỳ cao như vậy thì cái trận này mình sẽ tiến vào mà cái tỷ lệ như kèo nhà cái đưa ra cho tất cả anh em trong cái trận này luôn nha đây thì anh em thấy nhà cái đang đưa ra với cái mã kèo là Newcastle là đội sân khách thì sẽ có cái phần chủ động ít hơn thì à, nhà cái đưa ra với cái mã kèo là Newcastle chỉ chấp có cái mã kèo là 0,25 và tài xỉu 2,25 thì trong cái mã kèo này thì anh em cũng vẫn có thể đầu tư vào cái mã kèo Newcastle được nhưng mà anh em hiểu cái cách đầu tư vào những cái mã kèo này như thế nào 0,25 anh em chờ ra sân 5 7 phút kèo tuột xuống đá đồng anh em vào Newcastle đá đồng tỷ lệ anh em thắng kèo và anh em hòa kèo nó sẽ cao hơn đó đó là cái vấn đề mà anh em cần phải nên biết khi anh em đang chơi ở bên ngoài quả thầu quả cò anh em bị thiệt tới cỡ, cỡ nào thì giống như anh chơi trang thôi anh em chơi trang anh em lợi thế đừng cái anh em gồng anh em chờ kèo nè anh em đánh trên đánh tài thì mắc mới gì anh em phải vô sớm làm gì anh em gồng anh em chờ đá tí kèo hạ còn nếu mà nó có bàn thắng thì mình chấp nhận mình bỏ thôi mình không thua mà mình sợ gì anh em còn anh em chơi ngoài qua thầu qua cò vào từ đầu từ đầu nó đá nó đá giống như chấp tài xỉu trận này là 2,25 đi nó đá anh em vào ở ngoài qua thầu qua cò anh em vẫn phải vào từ đầu 2,25 nhưng mà mình chờ tuột xuống 1.5 mình đã đó mình chờ kèo ra sân nó đá 10 phút Chị tuột xuống 15 ờ, 20 phút gì đó tuột xuống 1.5 mình vào cái mã kèo tài nó quất quất tỷ số 10 20 ờ, à, hoặc mà một điều thì mình cũng vẫn húp được cái mã kèo tài đó là cái quan trọng là cái vấn đề anh em chơi trang được cái lợi thế cho tất cả anh em như thế thì à, mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em trong cái trận đấu này luôn thì anh em vẫn cứ vào cái mã kèo trên là thằng Newcastle nhưng mà anh em chờ kèo ra sân 10 phút đến 15 phút kèo sẽ hạ xuống đá đồng anh em vào cái mã kèo Newcastle đá đồng cho mình còn à, hiệp 1 thì anh em có thể vào cái mã tài 75 thì anh em thấy trong hiệp 1 mình dự đoán sẽ có một bàn thắng dành cho Newcastle thì anh em có thể chờ kèo mã kèo xuống còn rèo rung 0.5 thì anh em và đánh có vô thì cái tỷ lệ anh em húp còn cao dữ nữa thì à, còn góc góc thì anh em thấy trong cái trận trước đó là, là đã ba góc trước đó thì chỉ có bốn góc nữa thì anh em thấy hai hàng này nó đá chủ động là nó đá cánh giữa tiếng giữa rất là nhiều nó không đá hai bên bia phía biên thì nó sẽ ít rất là ít những quả góc thì anh em có thể đầu tư cái mã xỉu góc nguyên một trận chính cho mình là xỉu góc chính nè anh em đầu tư mạnh tay vào cái mã xỉu góc nè thêm cái hiệp 1 thì anh em vẫn phải đầu tư vào thêm mã xỉu góc 4.5 thì hiệp 1 mình dự đoán sẽ là hai một góc dành cho thằng uh, Newcastle thì anh em cứ đầu tư hiệp 1 là vô thêm cái mã kèo là xỉu góc 4.5 cho mình nữa đó là cái thì à, đây là bốn cái mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em trong cái trận thằng Aston Villa với thằng Newcastle này thì anh em nào mà đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò mà anh em xem được những cái video mà mình nhận định cho tất cả anh em thì giống như mình đã cho kèo tất cả anh em chỉ một mã kèo trên mà ba mã kèo góc quan trọng là anh em á, chơi và anh em phải chia đều kèo ra giống như kèo phụ kèo chính anh em vẫn phải quýnh kèo chính nhưng mà anh em lót thêm hai mã kèo phụ thì à, anh, anh em cho gãi mã kèo chính mà anh em ăn hai mã kèo phụ thì cái tỷ lệ anh em vẫn lãi vẫn lãi được một kèo đó quan trọng là anh em đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò thì anh em nên đăng ký một cái trang để anh em chơi thì anh em cứ muốn đăng ký trang hoặc là anh em vào nhóm để anh em lấy những cái mã kèo gốc đó anh em chơi cái tỷ lệ anh em thắng rất là cao thì giống như tối hôm qua thôi mình đã cho thằng khách trong cái nhóm của mình là cho đánh tài góc Napoli hiệp 1 tài góc full trận để anh em thấy hiệp 1 7 quả góc qua hiệp 2 13 quả góc thì anh em thấy cái tỷ lệ mà mình cho kèo góc tất cả anh em trong nhóm thì anh em thấy